Hello, xin chào mọi người Video này mình sẽ sẽ làm thử thách đánh Olaf chiến binh đầy ờ, top 1 nhé Olaf nếu mà đủ đồ thì đầu game thì nó cũng rất mạnh nhưng mà về sau thì nó hơi hơi đuối một tí anh em nhé nếu mà mình không làm thử thách thì mình có thể thay cho về sau mình có thể đánh rắc thay đồ cho rắc nhưng mà mình làm thử thách thì mình sẽ đánh đến cuối game luôn nhé để xem đánh Olat có được à, tấm một không nhá mình sẽ ghép đồ cho Olat là cuồng đao huyết kiếm huyết kiếm để à, tăng hồi phục xong à, nó lên được cái gì tốt thì mình sẽ lấy cái đồ đấy nhưng mà cuồng đao thì bắt buộc phải đấy mình cũng không hay đánh à, Horat nhiều về Horat thì nó cũng hơi yếu so với tướng, tướng một tiền khác với mùa này thì cái tướng à, một tiền thì nói chung là đánh cũng ok mùa này nổi lên tướng một điểm vì sau có thể thay dần dần thành tướng à, tướng 4 tiền hoặc 5 tiền anh em để lo top thì đầu tiên thì thì cả anh em xác định đánh hệ nào nhưng mà anh em à, thấy tướng nào lên nhiều cứ lấy tướng đấy trước để lép trước anh em nhé nếu lên hai sao thì mới lép được nếu không là oẳng sớm top 8 anh em ạ bao anh em gậy xong là đánh cuồng đao cái đội hình này mình sẽ đánh uh, chiến binh 6 Olat à, chiến binh à, sáu 6 chiến binh ba hậu vệ có vẻ ok con này nó lát hai gì kìa vào được top có tướng mạnh để lấy top có top 1 thì đầu tiên anh em phải giữ tiền, giữ máu. Giữ máu thì bắt buộc phải zone tầm level 5 anh em zone. Zone lên một con nhưng mà đỏ thì lên được một con 3 sao thì cũng ok nha. Đây có thêm con Olat nữa. Hy vọng có Olat sớm. Olat 3 sao sớm là ok ngay. giờ đến đây là V4 chưa có Olat còn chưa lên 2 sao nha Không biết lên Olat 3 sao nổi không đây Này đội hình ác quỷ mùa này mùa này thì ác quỷ thì cũng không ấy lắm nếu mà đánh ác quỷ thì phải có tempo nhưng mà lên nhiều ác quỷ mới đánh được em ạ cứ đầu game mà ác quỷ mấy con thì đánh là top 8 ngay mình đã cùng đánh uh, xong đấu xong là xong đấu temo xong rồi temo xong đấu nữa đánh nhanh á mình sẽ cho Olat này cuồng cung này huyết kiếm cuồng đao nói chung là đồ này thì cũng không uh, chuẩn lắm nhưng mà tầm uh, nó lép được tốt mà không ghép được à, không có huyết chiến không ghép được cuồng cung thì mình có thể hết à, đồ khác được em để đeo danh thì đánh đội hình à, chiến binh cũng ok anh ạ đầu game em đánh Olaf xong à, sau khoảng tầm à, level 8 anh em John à, lấy rắc xong thay rắc bằng Olaf để đồ của Olaf cho rắc là ok rắc hai là nó có thể cân hết rồi mùa này thì nó đánh đan tay nhiều Hình như hồi như ai cũng đánh gan tay, giết người đánh phép ấy. Cho nên à, phải có tanh Mà một này phép cũng yếu Anh em đánh gì thì đánh nhưng mà đam thì Phải có một tướng đồ chuẩn nè Xong là còn lại anh em tanh hết cũng được anh em phải có tanh không có tanh là không đánh được đâu nha ghép quảng cung cho nó luôn ra đồ đẹp rồi thêm con ổ đát nữa Chicago. đầu ấy, tốn, tốn nhiều máu ấy, anh em ạ Lò là tốt nổi không đây còn có 58 máu nhiều con một sao quá tầm ba con 12 sao là ok tạm ổn Olat có cái hết huyết kiếm nữa là có thể lát được rồi ít nhất là chưa chết ngay được quá mọi người ạ bốn mươi sáu máu có vẻ không ổn lấy cái thiết kiếm đã một lát có cái thiết kiếm đã ổn rồi nha không phải sợ xác định mục tiêu thì phải làm nha tiêu của mình là olad 3 Top 1 Danh mình đánh là danh bạch kim nhé anh em nhé Ai cũng ok, đánh Chủ yếu là bài thôi Đầu game thì đánh như nào cũng được chủ yếu là được lấy những con hai sao để lép xong được cuối game mới là quan trọng nha cuối game phải đồ chuẩn được tướng tướng chuẩn là ngon ngay thằng này khỏe nhỉ em đấu sĩ khỏe cũng vậy thôi lát cân hết thôi xong <laughs> xe bắn choáng nó không ờ, đánh được nữa thôi lát càng xuống thấp máu thì tốc độ đánh nó càng nhanh có thêm cái cuồng đao nữa là nó đánh như điên mình sẽ lên uh, level 6 mấy đô nô lát nhé ok rồi level 6 à, là Zonolat Degolat là lên cấp anh ạ Vata là lên cấp Nhưng mà bây giờ hơi khoai nhá Giờ mới có uh, à, 5 con Olat Còn 4 con nữa Đi được hơn một nửa chặng đường tí rồi anh em ạ đánh mùa này thì anh em nên chọn giáp gai anh em nên uh, lấy thủ một cái giáp gai anh em ạ giờ nó đánh đam nhiều đam to giáp gai để tanh cái nen này cái nen có khi còn lên ba trước orat anh em ạ radio có thể đánh Asia Tanh Asia Radio rồi thêm lát nữa nếu mà có ấn vệ binh thì mình sẽ đánh uh, à, 9 à có ấn chiến binh thì mình sẽ đánh 9 chiến binh luôn anh em ạ xuyến xuyến đinh cho nó mát Con nen nhiều đấy nhỉ Con nen sắp lên ba rồi anh em này một lát có ba đồ thì có thể lép được rồi nha, không sợ rồi mùng ba giờ để tiền à, úp cấp thôi giờ chắc là nó đây tuổi bảy hết rồi đây tuổi bảy tuổi tám nữa giờ nó lát là hơi tốn tí nhưng mà cũng được là ok rồi thiên thần Thiên thần gặp tôi cắt điện hết thôi Thôi thôi thôi Chết mẹ Olaf được rồi Em thấy chưa Olaf hút máu Nó có Nếu mà ít máu có thêm phần trăm tốc đánh này Xong là có thêm hút máu nữa Cộng cái hết kiếm Nó lên hút máu nhanh em muốn ờ, mình ờ, làm thử thách về con nào thì anh em ờ, hãy comment bên dưới nhé mấy video để mình sẽ làm cho anh em nhé máu để à, ghép cái cốc cốc cho uh, Olaf thêm tí tốc đánh xong được cả con rác luôn úp cấp thôi anh em ạ cấp để lép dễ thua à, hết đang chơi thắng thua là phí tiền đó. một lát hưng vòng ra sau chém từ đằng sau ra đằng trước luôn em nhớ bấm đăng ký kênh để à, đặt những thử thách cho mình để xem những thử thách của mình những con độc trị à, mình đánh các bạn nhé này con cũng chơi Olad à nhưng mà ông không rơi Olad 2 đánh Olad này về quấy game thì hơi yếu anh em ạ chơi game thì nếu mà mình không làm thử thách thì mình sẽ thay rắc bằng holat lấy đồ của holat cho rắc rắc có thể cân hết giờ dành tiền lên level 8 cấp 8 là mình sẽ thêm uh, con uh, vệ tinh vào hoặc ma sứ vào tí mình sẽ bỏ Gaio ra Gaio chả kích được hệ gì cả anh em nhưng mà giờ nó vẫn level 1 nhưng mà nó vẫn chịu tanh được tí gặp ông này thôi rồi thần sứ thần sứ đấu sĩ hy vọng có ấn chiến binh à, Nico à, Nico cũng được, có rác luôn Ninali Rồi bán đi Để à, con uh, cấp 2 lại tí nếu mà có gì thì đấy được ấn uh, chiến binh thì mình uh, cho vào cho triệu chín chiến binh này kinh nhá AC 3 sao luôn thôi cho đi trước đi thôi chưa đi à à, chóc vuốt rồng nhưng mà với cái meta này thì cái vuốt rồng thì nói chung là ít người đã chơi uh, à, phép thì vuốt rồng không nhiều tác dụng lắm anh em ạ hy sinh luôn đi không ô lát đang đợi ở ngoài để vào chém thôi gì đây chắc mình lấy giáp lấy giáp để tanh này có con nào tanh tanh tí nếu không có tanh là không ổn với cái đội hình này thì chắc chắn mình sẽ lên được top 4 rồi top 1 thì chưa chắc nha <laughs> nếu mà mình thay đồ của Olaf cho Jack thì chắc top 1 rồi anh em nhờ giữa Olaf giờ nó thì quấy Olaf về quấy game thì nó cũng hơi cô ý bác một tí vì nó cũng dù gì nó cũng là tướng một sao mà tướng một vàng có nên cho ken này lên ba không nhỉ nhưng mà hơi phí cái neko thôi để tính rồi gặp cái nhà bên này bên này mùa này thì cũng ok nhưng mà gặp cái tem đội hình như mình này thì sẽ cũng toang hơn ba rồi sao cố lên nào không được rồi nào rác có đồ thì ăn được hôm này suy vong thứ sáu suy vong căn nhà toàn à, thiên thần một hai ba bốn năm năm năm con ba năm con à, năm con tướng ba sao anh em ạ vãi cái đồ này thì lắp cho con gì đây rồi cái men ba chắc là mình zone zone để kiếm ờ, mấy con nữa. có vẻ không chịu úp cấp rồi nhưng mà lên cấp được thì mình đưa để tí mình sẽ zone rồi cho rác đi rác có thêm huyết kiếm nữa thì cũng ok nếu mà tí có huyết kiếm mình sẽ lấy huyết kiếm này kinh nhá Đấy, toàn tướng năm vợ toàn tướng à, ba sao năm con ba sao luôn bất à, thắng Akan Anh em thấy Akan rồi không nhỉ? Ông này suy vong này cũng khỏe Mình sẽ lấy Akan Akan là tôi mua thì thay cho Mario à, ngày cốt Rồi hợp ông này Nó khỏe nhỉ Hôm nay em nãy mình thắng rồi giờ mình thua mình sẽ lấy uh, à, thần lên máu đi lấy được thang rác máu cho con này cho con trâu được một chứ bạc hàng ngày à thắng nổi không đây lúc nãy mình thua đúng không lúc nãy mình thua nhưng mà lúc nãy là đang level 8 giờ level 9 nó khác nhé bạn nhá ok rắc móc đằng sau là ông tèo rồi đánh với ông chơi nó mệt còn năm tướng năm tướng còn ba sao hết anh em ạ mình không phải hỏi thì xếp nếu mà xếp thì có thể may ra thì ăn được không phải xếp luôn anh em ạ mình đánh thì nó cũng không cần xếp luôn Ừ, xong rồi, ông chuyển ra đây hết rồi Thôi anh em ạ Mẹ còn tướng 3 ờ, sao này đánh bây giờ cũng chết Rắc bèo lát đi rồi thong xong rồi Bây giờ ca khỏe quá Thôi top 2 anh em ạ anh em nhớ like share và theo dõi kênh để xem à, những à, video thử thách tiếp theo của mình nhé bye anh em